Xin chào các bạn Ở ờ, video lần trước mình đã giới thiệu với bạn một chiếc laptop của hãng Samsung Đó chiếc notebook 9 15,6 inch phiên bản H17 Một chiếc laptop khá là gọn nhẹ của hãng Samsung Và video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một chiếc laptop khác cũng của hãng Samsung Đó là chiếc notebook 9 13 inch phiên bản H16 Một chiếc laptop mỏng gọn nhẹ nhàng hơn rất là nhiều và cấu hình cũng cao hơn sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu đánh giá về thiết kế và hiệu năng của chiếc máy này xem nó phù hợp công việc gì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng kênh của mình nhé. Đầu tiên là về thiết kế tổng quan của chiếc máy này. Đây là chiếc laptop 13,3 inch với cân nặng chỉ vào khoảng 800g. Có thể nói đây là chiếc laptop mỏng gọn và nhẹ nhàng nhất ở thời điểm hiện tại. Với vỏ được thiết kế từ hợp kim magie cao cấp nó được làm hơi sần một chút giúp máy không bị bám mồ hôi và vân tay trong quá trình sử dụng. Logo Samsung được làm khá đơn giản nhưng cũng rất tinh tế và đầy sang trọng. Các đường nét được làm hơi cong một chút tạo lên sự thanh toát cho chiếc máy. Và điểm mỏng nhất của chiếc laptop này chỉ vào khoảng 8mm. Về các cổng kết nối, chiếc laptop này được trang bị hai cổng kết nối USB 3.0 được đặt ở hai bên sườn của máy. Phía sườn bên trái, chúng ta còn có thêm một cổng mini HDMI một cổng mini USB còn phía sườn bên phải chúng ta có một khe đọc thẻ nhớ SD một chân cắm mini DisplayPort và một chân cắm jack tai nghe 3.5 hệ thống tản nhiệt của chiếc laptop này có một điểm đáng chú ý và khá ấn tượng mặc dù là chiếc laptop cực kỳ mỏng gọn nhưng được trang bị tới hai quạt tản nhiệt ở phía mặt đáy của máy giúp làm mát máy nhanh hơn trong quá trình sử dụng chúng ta có thể để máy lên đùi làm việc một cách thoải mái mà không hề cảm giác bị nóng về bộ phím của chiếc laptop này nó khoảng cách các phím rộng, giúp thao tay một cách dễ dàng và thoải mái. Ngoài ra, nó còn thêm hàng phím shortcut, giúp các bạn chỉnh sửa văn bản một cách nhanh hơn. Nó trang bị bộ nền màu xanh khá lạ mắt. Và đặc biệt là bộ nền này được trang bị chức năng cảm biến, giúp nó chỉ phát sáng trong môi trường thiếu ánh sáng mà thôi. Trackpad của chiếc Samsung Notebook 9 13 inch này có kích thước rộng, mượt mà. Các cử chỉ từ đơn điểm đến đa điểm có phản ứng tốt và chính xác. Màn hình của chiếc Samsung Note 9 13 inch phiên bản 2016 là một điểm khá ấn tượng với viền màn hình mỏng, độ phân giải Full HD cho hình ảnh sắc nét và chân thực. Độ sáng của màn hình cao lên đến 300 nit. Đặc biệt, nó trang bị một lớp chống loá cao cấp giúp máy không bị phản quang trong quá trình sử dụng gây khó chịu cho người dùng. Tuy nhiên, có điểm trừ nho nhỏ là viền giới của màn hình hơi dày một chút làm mất đi tính cân đối của chiếc màn hình này. Camera được đặt ở vị trí quen thuộc phía viền trên của màn hình cho chất lượng cuộc gọi ở độ phân giải HD. Máy có hai loa công suất 1,5W được đặt ở phía đáy của máy. Tuy nhiên thì chất lượng loa mình đánh giá ở mức độ trung bình. Và sau đây mình sẽ mở một đoạn nhạc để các bạn cùng trải nghiệm thử nhé. Mắt trang bị chip Intel Core 7 6500U, 4 nhớ RAM 8 g ổ cứng SD 256 g Mình xin lưu ý là bộ nhớ RAM của chiếc laptop này chúng ta không thể nâng cấp được. Và máy này phù hợp với công việc giải trí, văn phòng, các công việc cơ bản hay các phần mềm nhẹ nhàng như chỉnh sửa ảnh bằng Photoshop. Pin có công suất 30W, thời lượng sử dụng pin lên đến 4 tiếng đồng hồ và đây là thời lượng pin khá ổn với chiếc laptop văn phòng nhẹ nhàng. Tổng kết lại, với tầm tiền khoảng 20 triệu các bạn có thể sở hữu cho mình một chiếc laptop cực kỳ mỏng gọn và nhẹ nhàng với khá đầy đủ các cổng kết nối, một thiết kế đẹp, máy bền bỉ và hiệu năng tốt. Và video ngày hôm nay của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn có ý kiến đánh giá như thế nào về chiếc laptop này? Hãy vui lòng để lại ý kiến của các bạn ở phía dưới phần comment nhé. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé.